chào tất cả anh em đấy thì quay lại với video ngày hôm nay công ty cờ bịp giới thiệu đến toàn thể anh em đấy, những anh em mà đang chơi những cái bộ môn tài xỉu bầu cua sóc đĩa mà anh em phải bán nhà bán cửa với những cái trò chơi đỏ đen này đấy, anh em mình chơi anh em mình 10 hôm anh em đi chơi thì cả 10 hôm anh em, anh em mình thua anh em mất tiền anh em không biết làm thế nào để giành chiến thắng cả thì hôm nay anh em hãy theo dõi hết cái video của tôi ngày hôm nay để tôi giới thiệu cho anh em một cái con máy đấy một cái bộ sản phẩm mới nhất ở bên công ty tôi đấy nó mang tên là P59 anh em nhé đấy thì là đối với cái con máy này đấy anh em mình đến sân chơi đấy, đồ đạc hoàn toàn là của nhà cái hết đấy, anh em mình không cần phải luồn đồ luồn đạc gì vào cả anh em chỉ cần mỗi con máy này thôi anh em đút trong người anh em đút chỗ nào mà anh em mình cảm thấy là để nhận được cái âm dung của nó một cách tốt nhất thì anh em đút đấy thì à, con máy này bên công ty đã lập trình ra ba cái chế độ chế độ chơi của nó là ba cái chế độ chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa anh em nhé cái cách thức chơi của nó ấy cái cách sử dụng của nó như nào thì anh em theo dõi hết video của tôi để tôi hướng dẫn cho anh em cách chơi cách sử dụng anh em nhé thì giờ tôi sẽ vào tôi đi vào tôi test qua đồ đạc cho anh em ngày hôm nay tôi có chuẩn bị ra ba cái bộ đồ chơi để tôi test cho anh em đấy, anh em mình để <coughs> tôi test luôn cho anh em để chứng minh cho anh em là đồ đạc hôm nay tôi sử dụng tôi ừ, test hàng cho anh em hoàn toàn là đồ chợ đồ trang trí anh em nhé đây đây là thanh lâm sân bệ này đấy tôi đi vào tôi test cho anh em này đấy, như anh em đi chơi ở sòng sới sân chơi nhiều thì anh biết khi anh em mình test qua thanh lâm châm này nếu nó là đồ bịp mà ấy, đồ tang ví dụ cái này nó bắt hình thì nó sẽ hít rất là chặt này đấy đĩa này hoàn toàn không hít anh em nhé anh em thấy chưa vị này ấy với con máy này thì anh em mình chơi bất cứ vị nào anh em đều chơi được hết này anh em chơi vị bao thuốc này rồi thì anh em mình chơi bằng vị uh, hạt dưa quân đóm anh em đều ok anh em chơi được hết nhá đấy đồ đạc hoàn toàn bình thường này đấy sang đến tài xỉu này đây ok chơi anh em nắp tài xỉu này đấy nắp tài xỉu này nó là cái bình cái cái nắp xịt mũi này tôi lấy ra tôi test cho anh em thôi đấy hoàn toàn bình thường này đĩa hột này đấy, đĩa hột ok chưa nha, đấy nếu mà nó là cái loại hột nặng tài nặng xỉu ấy thì anh em mình két cái là nó hít chặt luôn đấy nên là những cái đồ đấy thì anh em mình không nên chơi anh em tránh sai những cái đồ đấy đây đây là, là tô bầu cua này đấy tô canh nhà tôi này ok chưa anh em hoàn toàn bình thường này không hề hít này đấy đây kiểm tra đĩa cho anh em này đây. đĩa hoàn toàn bình thường anh em nhé đấy nếu đĩa hình hoặc là đĩa camera thì anh em mình kết qua lâm châm cái em hít rất là chặt luôn đây hột này này hột này ok chưa anh em đấy hoàn toàn bình thường này đồ đạc hoàn toàn là đồ đạc xanh chín luôn đấy thì không để mất nhiều thời gian của anh em nữa đấy thì tôi giới thiệu luôn hướng dẫn anh em cách chơi cách sử dụng luôn để vào test trực tiếp cho anh em luôn đấy Đấy thì con máy này anh em mình đến sân chơi Đấy, khoảng cách của nó là cứ từ 10 đến 15 mét Đấy, cách thức chơi của nó cũng đơn giản thôi anh em mình đến bất cứ sân chơi nào cũng thế thôi ví dụ anh em chơi tài xỉu thì anh em bật chế độ tài xỉu anh em bầu cua anh em chơi bầu cua anh em bật ừ, chế độ bầu cua anh em chơi sóc đĩa anh em bật chế độ sóc đĩa thì giờ tôi sẽ đi vào tôi test cho anh em vào cái bộ môn chơi sóc đĩa thì là tôi sẽ bật cái máy lên này đấy tôi để sang cái chế độ sóc đĩa đấy thì là cái nhịp rung của nó rất là êm đấy tôi cầm trên tay này anh em mình không thể nghe được tôi sẽ để vào trong cái cốc này để cái âm của nó vọng lên mắt anh em nhìn tai anh em nghe anh em đánh cùng tôi anh em cùng đánh anh em nhé đây tôi test luôn cho anh em này đấy về cái nhịp rung của nó ấy thì là lẻ nó là một rung chẵn nó là hai rung đấy đấy nhịp rung của nó chỉ có hai nhịp thôi test luôn cho anh em này đấy vừa rồi máy báo tôi là một rung này một rung anh em đánh lẻ nhá mở này mở cho anh em tiếng đầu tiên xem có chuẩn xác không này đấy ba đen này rất là chuẩn xác anh em nhé tiếp tiếp cho anh em này máy báo hai dung này máy báo hai dung đánh chẵn này mở này ok chưa anh em sấp đôi luôn này đấy tiếp, tiếp cho anh em tiếng nữa này Đấy, anh em nghe gì chưa máy báo hai rung này anh em cứ để máy nó rung hết đi rồi anh em đang đánh tránh uh, chuyện nhầm lẫn đấy đấy mở này hai rung là chẵn này mở này ok chưa anh em sấp đôi này đấy do thời lượng của video nó không có nhiều thì tôi test kỷ niệm cho anh em tiếng cuối này anh em thấy cái độ chuẩn xác của nó tiếng này nó lắc mạnh luôn này đấy. đấy máy báo một rung này một dung mà nó cắt chờ tầm một hai giây mà nó không báo nữa là anh em đánh lẻ nhá mở này ok chưa anh em ba đen này đấy chuẩn xác chưa bây giờ tôi test tiếp cho anh em về cái bộ môn chơi tài xỉu này đây cái đấy cái máy này anh em mình khi anh em không chơi nữa đấy giờ tôi test sang tài xỉu tôi tắt cái máy đi này để tôi lại bật máy lên ở bên cạnh nó là cái nút tài gì nút uh, chế độ chơi tài xỉu này đấy tôi bật sang cái chế độ chơi tài xỉu này tôi để vào trong cái cốc này để cái âm của nó vọng lên để anh em nghe anh em đánh cùng tôi đấy, cái nhịp rung của nó đấy thì là nó có hai nhịp rung tài nó là hai dung xỉu nó là một dung cái máy báo một dung thì anh em đánh xỉu máy báo hai dung thì anh em đánh tài anh em nhé kết luôn cho anh em này đấy thì là vừa rồi máy báo một dung này máy báo một dung đánh xỉu này mở cho anh em tiếng đầu tiên này ok chưa anh em bốn năm một mười điểm xỉu đấy tiếp tục kết cho anh em này anh em lắc mạnh lắc nhẹ không quan trọng anh em cứ lắc xong đặt xuống một hai giây ổn định hột là máy báo anh em nhé đấy vừa rồi tôi lại nhận được máy báo của tôi là một dung này một dung tiếp tục anh em đánh xỉu này mở này ok chưa anh em năm một một bảy điểm xỉu này cái này cho nó dài luôn anh em nhé để cho máy nó báo nhé anh em nhé đấy máy báo rất chìa nhanh luôn đấy vừa rồi máy báo tôi nhận được máy báo là hai dung này hai dung anh em đánh tài nhá mở này ok chưa anh em sáu sáu ba mười lăm điểm tài Đấy, kỷ niệm cho anh em tiếng cuối cùng này đấy để cho anh em thấy là cái độ đồ bịp đồ đồ này nó chuẩn xác đến mức độ nào anh em nhé đấy máy lại báo một dung này máy báo một dung đánh xỉu này đấy, anh em cứ nghe máy báo đi anh em để một hai giây ví dụ máy không báo nữa thì bắt đầu anh em đánh anh em không vội gì một vài giây cả mở này ok chưa anh em một ba bốn tám điểm xỉu đấy thì <coughs> đây tôi test tiếp cho anh em về cái bộ môn chơi bầu cua này đấy vừa đấy tôi cũng test qua đồ đạc cho anh em rồi thì anh em chơi sang bầu cua đấy anh em lại tắt cái máy đi này anh em mình kiếm chỗ nào vắng vắng người anh em tắt máy đi xong anh em lại bật này anh em bật lên anh em bật sang cái chế độ chơi bầu cua đấy tôi lại để vào trong cái cốc này để máy nó báo lên để anh em nghe anh em đánh cùng tôi này thế về cái nhịp rung ấy thì là bầu của nó là cái bầu cua này của nó là có 6 cái nhịp rung khác nhau đấy bầu nó là không rung cua là một rung ngắn tôm là một rung dài cá là hai rung ngắn gà là ba rung dài à hai rung dài nai là ba rung ngắn anh em nhé chắc luôn cho anh em này đấy vừa rồi máy tôi nhận được máy báo là hai dung dài anh em nhé hai dung dài là tương đương với con gà này đây tôi mở cho anh em thứ đầu tiên xem có chuẩn xác không này ok chưa anh em hai gà một cua này tiếp tục test cho anh em này Đấy vừa rồi tôi nhận được máy báo là một dung dài, một dung dài anh em đánh con tôm này, mở cho anh em này ok chưa anh em một tôm một cá một gà đấy test tiếp cho anh em rồi máy vừa rồi mà tôi nhận được máy báo hai ra hai dung dài này hai dung dài anh em đánh con gà nhé. đây tôi mở cho anh em này ok chưa anh em đấy thì là nhiều anh em thắc mắc là nếu cái máy nó dung to như thế anh em đến sân chơi anh em đeo trong người có bị lộ hay không bây giờ tôi sẽ cầm trực tiếp trên tay tôi tôi đánh cho anh em tôi sẽ để sát vào màn hình cam để cho anh em xem anh em cũng nghe thấy cái nhịp rung của nó không anh em nhé tại vì anh em mình chiến sân chơi anh em chơi bất cứ sân sân chơi nào anh em chơi trong đêm tối yên tĩnh anh em đút trong người tất cả những người ngồi bên cạnh đều không nghe được anh em nhé đây đây tôi để sát cam để cho anh em cũng nghe thấy không này đấy thì là tôi nhận được máy báo của tôi là một rung ngắn anh em nhé một rung ngắn anh em đánh con cua này mở này ok chưa anh em một cua một nai một tôm đấy kết cho anh em tính kỷ niệm cho anh em cái tiêm độ êm của nó như thế nào anh em nhá đấy tôi dí sát đây xem anh em cũng nghe thấy không này máy đang rung anh em ạ một rung này hai rung này ba rung này đấy thì là máy báo của tôi là ba rung ba rung là ba rung ngắn anh em nhá ba rung ngắn là đánh con nai này mở này ok chơi anh em một nai một bầu một tôm đấy thì à, giờ tôi không chơi nữa tôi tắt cái máy đi đấy thì là vừa rồi tôi cũng test qua cho anh em về cái bộ sản phẩm P59 này anh em anh em nào quan tâm anh em nào cần những cái đồ chơi bịp đấy, anh em mình gỡ gạc này những cái trong cái thời gian anh em đánh xanh chín đánh đỏ đen anh em thua thì anh em alo trực tiếp qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để tôi tư vấn trực tiếp cho anh em đấy còn những anh em nào ở gần anh em có thể qua trực tiếp bên cửa hàng anh em cầm đồ lạc qua để tôi test hàng thử hàng trực tiếp cho anh em cơ bên công ty tôi hiện tại đang có hai cơ sở chính cơ sở một ở bến xe mỹ đình hà nội cơ sở hai là bến xe miền đông sài gòn anh em mình gần cơ sở nào anh em qua cơ sở đấy những anh em ở xa đấy mà không qua được thì anh em có thể đặt hàng qua trực tiếp qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình ấy thì tôi gửi hàng về cho anh em đấy khi gửi hàng về cho anh em thì là anh em mình kiểm tra hàng tiết hàng đấy xong tôi gửi video hướng dẫn anh em cách tiết hàng anh em nhé khi anh em lấy con B59 này về thì tôi bảo hành cho anh em 2 năm đấy anh em mình hỏng hóc anh em mang lên công ty công ty bảo hành cho anh em sửa chữa cho anh em không lấy anh em một đồng phí nào anh em nhé Đấy, ngoài những cái bộ đồ chơi ngoài những cái sản phẩm bịp như này thì bên công ty còn cung cấp tất cả những cái đồ chơi bài lá lá gà hoặc là những cái con chip hay game hoặc là anh em mình chơi những cái bộ sản anh em chơi những cái game như là tài xỉu bầu cua sóc đĩa anh em cần quy nữa anh em cần những cái quy công thức đấy, quy luật ấy hoặc là những cái bản hack game thì anh em alo trực tiếp cho tôi đấy tôi giới thiệu tôi hướng dẫn cho anh em đấy giúp anh em lấy những cái bản về anh em chơi anh em mình gỡ gạc lại những gì anh em mất thế thì là do thời lượng video có hạn thì tôi xin kết thúc video tại đây